Música Đi cùng em thì cũng hợp đôi vì em mang vest nè Young bao cùng lady girl lên phương cái giấy tờ, Bling bling cũng chưa phải xinh xinh Take em tracker